làn khói trắng đưa em về với biển xanh lênh đánh sóng tô em hòa vào câu chuyện như bức tranh đèn đưa lối tay hòa nhịp không cần phanh em lạc lối trong mù mê của vui mỗi đêm của những gã tội đồ đồ em đang bên một ai tay trong tay cùng ai anh chắc em cũng chẳng biết tên chợt em mang giày cao tay phê pha làn khói em đắm say trong bóng đêm từ đâu một kẻ không quen một kẻ không tên dân bước em trên con đường kia oh, oh. khi thân nhỏ nhẹ bên tay chọn một trong hai em quyết đêm mê ôm anh tới mai làn khói trắng làn khói trắng làn làn làn khói trắng đưa em về nơi biển xanh lạnh tên Tây Phần Ngọc Ngà Nay mang tên nhờ hoa đà hương tiếc phận hồng nhan vẫn hoa Em trăng hoa cùng đêm dài Tương lai mang nhiều bi hài Đâu biết cuộc đời chẳng có mai Làn khói trắng đưa em về với biển xanh Biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh, biển xanh Làn khói trắng đưa em về với biển xanh trắng đưa em về với biển xanh lênh đênh